Xin chào, tôi là Phạm thanh Bình ở trong video này. Tiểu tôi hướng dẫn anh chị cài phần mềm Zoom ở trên điện thoại hệ điều hành Android. Đầu tiên là anh chị đăng nhập vào phần CS Play. Sau đó anh chị ờ, bấm tìm cửa ứng dụng cho tôi. Anh chị gõ từ Zoom cho tôi nhé. Sau đó bấm vào tìm kiếm. Và hiển thị là cái mục là đó là Zoom Cloud Meeting đây là anh chị bấm vào phần cài đặt cho tôi dung lượng à, phần mềm này ứng dụng này khoảng 59,28 mê và sau đó là anh chị bấm vào phần mở sau khi cài đặt xong thì anh chị cũng làm tương tự đó là anh chị hãy đăng ký một cái tài khoản nếu như anh chị đã có tài khoản rồi thì anh chị chỉ việc bấm tham gia cuộc họp nếu chị là chưa có tài khoản thì anh chị bấm vào phần gì phần đăng nhập đấy nhá đăng nhập đây tương tự là ở trên màn hình hiển thị đó là anh chị muốn đăng nhập bằng à, Google hoặc đăng nhập bằng Facebook thì à, tôi sẽ hướng dẫn chị đăng nhập bằng tài khoản Google rồi chị cũng bấm vào đăng nhập bằng Google cho tôi và sau đó là anh chị cũng chọn một cái tài khoản à, Gmail nhé nếu mà anh chị chưa có thì phần mềm Zoom sẽ yêu cầu là anh chị à, đăng nhập ở Gmail và sau đó anh chị nhập cái mật khẩu của Gmail à, ví dụ là tôi à, sẽ đăng nhập bằng một tài khoản à, Gmail của tôi tôi hay dùng đây và sau đó là anh chị à, bấm là chấp nhận mọi cookie và bấm khởi chạy Zoom sau khi bên tổ chức à, buổi họp hoặc là lớp học gửi cho chị cái đường link Zoom thì anh chị có thể là nhấp trực tiếp hoặc là họ sẽ gửi cho chị một cái ID cuộc họp và một cái mật khẩu để đăng nhập vào cuộc họp của Zoom thì anh chị bấm vào phần tham gia này đấy sau đó là anh chị nhập nhập ID của họp và cũng nhập gì nhập tên của anh chị nhé đó, nhập họ tên của anh chị vào đây sau đó là anh chị bấm nút tham gia và sau đó là anh chị nhập cái pass của cuộc họp đó sau đó là anh chị truy cập bình thường như vậy là tôi hướng dẫn anh chị cài đặt xong phần mềm Zoom ở trên điện thoại hệ điều hành Android cảm ơn anh chị đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại